người và chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên Và ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với mọi người cùng với một video mới Video ngày hôm nay sẽ là một video chia sẻ về các sản phẩm skincare Cho rất là nhiều các loại da khác nhau, da dầu, da khô, uh, da có lỗ chân lông to Cũng như là uh, rất là nhiều các các cái um, loại da mà các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm kem dưỡng ngày hôm nay mà Tiên muốn chia sẻ đến với mọi người Tại vì thường thường thì Tiên chỉ ờ, làm riêng cho loại da của Tiên thôi mà hôm nay Tiên sẽ làm luôn cho tất cả các loại giá khác nhau cho nên là mong mọi người sẽ thích video này nha thì ngày hôm nay tiên có kết hợp cùng với lại beauty box để chia sẻ cho mọi người năm cái sản phẩm kem dưỡng cũng như là cái sản phẩm có tinh chất và treatment dành riêng cho những cái loại da khác nhau và ừ, Beauty Box thì hiện tại đang có một cái chiến dịch gọi là Beauty Box Choice à, và ngày hôm nay Tiên là một người đại diện cho category đơn mà sẽ chọn ra top 5 sản phẩm top 5 nha nghĩa là có top 20 lận nhưng mà Tiên và cùng với các anh chị expert trong BT Boss đã chọn ra 5 sản phẩm top 5 của BT Boss và muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay và ok, bây giờ Tiên sẽ bắt đầu với lại sản phẩm đầu tiên nha Ok là sản phẩm đầu tiên là một sản phẩm không cần phải nói nhiều nữa Tiên đã giới thiệu cái sản phẩm này rất là nhiều ở trên channel của Tiên rồi Đó chính là uh, cái Zika Plus uh, à, B5 này của La Roche-Posay uh, à, Nhiều nhiều các bạn cũng đã hỏi là chị ơi chị xài kem dưỡng gì vậy Thì đây là một cái loại kem dưỡng dành rất rất là phù hợp dành cho loại da của Tiên Tiên là một loại da hồi xưa là hỗn hợp thiên khô nhưng mà uh, trong dạo gần đây thì nó là là da khô luôn rồi cho nên là đây là một cái sản phẩm phải nói là cứu rỗi cuộc đời của Tiên luôn mọi người Cái thời mà da Tiên bong tróc mọi người không hiểu là nó xấu tới cái mức nào đâu Mà bây giờ mọi người thấy không Không còn bị bong tróc mà da rất là mịn luôn Có nghĩa là các bạn dạo này gần có có hay hỏi tiên là trời dạo này skin care tiên xài cái gì mà tốt quá thì đó là cho dành dành cho những bạn nào da khô thì liên tiên highly recommend sản phẩm này là Cica Plus này của uh, La Roche Posay nha cái texture của nó thì là nó nó khá là đặc tại vì nó dành riêng cho những bạn có da khô cho nên là cái texture nó rất rất là đặc cho nên là um, các bạn chỉ cần xài một lượng nhỏ thôi uh, và là bút kem dưỡng cuối cùng thì các bạn chỉ cần cho sản phẩm này lên là tiên show với mọi người hai tuần sau khi mọi người xài sử dụng sử dụng sản phẩm này xong mọi người sẽ thấy da các bạn khắc phục hơn rất rất là nhiều luôn hồi xưa có một thời gian mà tiên make up mà mà da tiên nó khô mà nó bong chóc gì là mọi người nhìn rất rất là ghê luôn nhưng mà sau khi sử dụng sản phẩm này tiên phải thấy là thốt lên là trời ơi quá tuyệt vời luôn á thật sự nó sẽ có 5% pentanol cộng với madagascar madagascar rất là phù hợp với những bạn nào có làn da nhạy cảm luôn nha um, đồng thời là nó có antibacterial và um, da nó rất là soothing cho dàn da nữa cho nên bạn nào mà có da bong chóc hoặc là da hơi mẫn một chút thì tiên highly recommend sản phẩm là Roche Posay này nha Tiếp theo là một sản phẩm đến từ nhà Bioderma Đây là một cái combo dưỡng da bao gồm có lotion, có cream và có kem lót Là có ba sản phẩm luôn mọi người Là đều là dùng ban ngày hết Thì Tiên sẽ mở ra xem bên trong này nha Đây Đầu tiên thì chúng ta có Matte Control đây là một bộ sản phẩm dành riêng cho những bạn nào có làn da dầu tất cả các sản phẩm ngày hôm nay cũng đang có ưu đãi rất là nhiều ở trên ờ, website cho nên mọi người có thể lên tham khảo luôn cái thứ hai là cái này pore Refiner xe khích lỗ chân lông dành cho da hỗn hợp và da dầu rồi và cuối cùng là một cái lotion cho mọi người luôn đó thì đây là một cái combo dành riêng cho các bạn da dầu nè mỗi combo dành riêng cho mọi người da dầu Ok, cái đầu tiên trên tay Tiên đây là một sản phẩm uh, dung dịch cân bằng bã nhờn, độ ẩm, độ pH và giảm mụn luôn Đây là cái sản phẩm lotion Cái thứ hai là cái uh, ờ, mask control này Tiên sẽ mở ra luôn nha Đây Cái mask control này uh, là một cái uh, kem dưỡng kiểm soát bóng dầu dưỡng ẩm và làm mịn da có nghĩa là nó vừa làm mịn da kiểm soát bã nhờn trên trên da mặt của mọi người và cũng như là dưỡng ẩm luôn có nghĩa là bạn nào mà có thiếu ẩm uh, mà da dầu thì tiên highly recommend sản phẩm này nha và cuối cùng trong cái bộ này thì nó sẽ có một cái kem lót xe nhỏ lỗ chân lông và kiểm soát bã nhờn luôn đó cho nên đây là một bộ dưỡng da mọi người có thể tham khảo với giá rất rất là hời nha ta da Tiếp theo là một sản phẩm cực kỳ nổi tiếng từ nhà CosRx Nếu mọi người nào chưa biết nhà CosRx thì các bạn này là chuyên về à, những cái sản phẩm skincare của Derma và là của skincare science luôn là hóa học thì uh, tiên sẽ mở ra cho mọi người xem đây là một cái tẩy tế bào chết cực kỳ đình đám của nhà CosRx luôn và cái liquid này nè nó sẽ giúp cho các bạn tẩy được những cái bã nhờn trên da nè và đồng thời là cấp ẩm chuyên sâu cho làn da cũng như là các bạn có thể tẩy hết những cái bụi bẩn này nọ chuyên sâu rất là sâu sạch sâu cho làn da của mọi người luôn thì đây là một cái uh, sản phẩm mà tiên đã biết đến từ khi tiên ở mỹ rồi tại vì từ khi tiên ở mỹ là tiên có nghe tới cosrx rồi và cũng có sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm từ nhà cosrx ví dụ như là cái dòng snail tiên cũng đã sử dụng qua rồi và là một cái dòng rất là hero bán rất là chạy của cosrx luôn thì đây là một cái um, sản phẩm sẽ dành cho các bạn nào có những cái mụn đầu đen nhiều mụn đầu đen ở đây cũng như là những bạn nào uh, muốn xe khích lỗ chân lông và có nhiều mụn đầu đen thì đây là một cái sản phẩm tiên highly recommend cho mọi người luôn nha cái này thì cách sử dụng rất là đơn giản sau khi các bạn rửa mặt xong các bạn lấy một cái bút cotton bát các bạn thấm vô tiên sẽ cho mọi người xem cái texture nó như thế nào nha giống như là nó giống là toner vậy đó, mọi người nó um, cũng uh, mùi cũng khá là dễ chịu thì nó cũng giống như là toner một cái dạng toner thôi nhưng mà nó dành riêng cho những bạn nào mà có lỗ chân lông to và ờ, những bạn nào có mụn ờ, đầu đen rất là nhiều thì đây là một cái sản phẩm hoàn toàn phù hợp với mọi người luôn nó có độ pH từ 3.5 đến 4 cho nên là rất phù hợp cho nên là nó sẽ làm cái môi trường để ờ, PHA hoạt động trong cái môi trường rất rất là tốt cho nên là bạn nào mà có lỗ chân lông to hoặc là có mụn đầu đen thì mọi người hãy tham khảo sử sản phẩm này nha à, nãy giờ mình đã nói qua da khô rồi mình nói qua da dầu rồi mình nói qua da có mụn đầu đen nhiều rồi thì bây giờ mình sẽ nói qua da lão hóa Đây là một em serum thần thánh nhất của nhà The Face Shop Đó chính là Dr. Belmer Red Retinol um, Pro Retinol Đây là một sản phẩm phải nói là bán chạy nhất hiện tại của The Face Shop và cũng đang được quảng bá rất rất là nhiều trên truyền thông các bạn có thể thấy được à, đi đâu cũng sẽ thấy con Dr. Velma màu đỏ này đúng không thành phần chính của sản phẩm này nó sẽ có là proretinol nè à, keo ong đỏ và ceramide à, ba cái thành phần này thì nó sẽ giúp cho ngăn ngừa lão hóa trên à, bề mặt da của mọi người làn da của các bạn sẽ trở nên trắng mịn sau 4 tuần sử dụng các bạn sẽ thấy cái độ trẻ hóa của làn da nó sẽ thấy rất là là rõ rệt trong ờ, một tháng các bạn sử dụng sản phẩm này thì đây là một cái sản phẩm mà phải nói là những cái bạn nào đang cuối hai mươi mấy đến ba mươi mấy thì các chị có thể tham khảo thử cái sản phẩm này Thật ra đối với độ tuổi của Tiên là 24 tuổi là cũng phải sử dụng những cái sản phẩm chống lão hóa rồi để sử dụng càng sớm thì nó sẽ càng tốt cho Tiên sau này à, Làn da nó sẽ trẻ hóa lâu dài hơn Cho nên là à, đây là một cái sản phẩm cực kỳ nổi tiếng của nhà The Face Shop um, dành riêng cho các bạn nào da đây cái texture mọi người sẽ thấy đó mọi người sẽ thấy cái texture đúng không nó thấm rất là nhanh nha mọi người ừ, mùi cũng rất là dễ chịu luôn thì các bạn nào mà da nói chung là da da lão hóa um, và uh, da có nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi thì mọi người hãy tham khảo sản phẩm Pro Retinol này của uh, The Face Shop nha tiên tiên biết được là sản phẩm này <laughs> đang rất rất là tốt luôn mọi người và um, có đang hiện tại đang có những cái ưu đãi cực kỳ hấp dẫn ở trên beauty box website cho nên là mọi người hãy lên và mọi người sẽ xem thử nha thì sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay trong cái top 5 mà Tiên đã ngồi pick ra cùng với các expert của Beauty Box là một sản phẩm tái tạo lại da cải thiện làn da một cách rất là nhanh chóng thì à, cái nhãn hàng này cũng không có gì là quá xa lạ với mọi người rồi đây là một cái nhãn hàng phải gọi là hot hit cho những bạn nào muốn thay da nhanh nhất cái bạn nào muốn da mình nó lột xác hơn nó trắng nó đẹp hơn nó lung linh hơn thì mọi người sẽ không thể nào không biết đến nhãn Polar Choice đây một nhãn hàng phải nói là uh, rất là đình đám từ ở Việt Nam đến uh, nước ngoài luôn và được uh, các bạn trẻ rất rất là yêu thích uh, sản phẩm này là một sản phẩm uh, skin perfecting exfoliate dành riêng cho những bạn nào có muốn tái tạo làn da muốn tẩy những cái tế bào chết ở trên bề mặt da đi sản phẩm này có chứa 25% AHA và 2% BHA nha mọi người và đây là một cái ờ, dành riêng cho all skin type luôn có nghĩa là da nào cũng có thể sử dụng được với 25% aha thì nó sẽ giúp là tái tạo làn da cũng như tẩy cái lớp tế bào chết đi và đối với 2% BHA thì nó sẽ làm thông thoáng lỗ chân lông cũng như là kháng viêm cho mọi người luôn thì à, đây là một cái sản phẩm với công dụng nè sản phẩm thay da sinh học có chứa phức hợp AA và BHA ở độ ở nồng độ cao và đồng thời thì những cái sản phẩm của Polar Choice á thì tiên khuyên luôn là bạn nào phải có da khá là khỏe thì à, nên sử dụng uh, Polar Choice tại vì uh, những bạn nào mà có da yếu hơn và cái da hay dễ dị ứng hay mẫn cảm thì tiên khuyên không nên sử dụng Polar Choice tại vì nó có thể gây hơi chăm chích một chút và da của các bạn sẽ bị hơi mẩn đỏ thì cái sản phẩm của Polar Choice này á, là một cái sản phẩm mà mọi người chỉ sử dụng một lần một tuần thôi nha nó là sản sản phẩm mà thay da sinh học cho nên là mọi người sẽ bôi lên da và sau đó mọi người đợi tầm 10 à, phút và mọi người rửa lại với nước chứ mọi người không có này không phải là kem dưỡng cho mọi người nó là một cái treatment cho nên là mọi người chỉ sử dụng một lần một tuần thôi nhớ cho tiên nha một lần một tuần thì sau đó da cho các bạn uh, sẽ cảm thấy như nó sẽ thay được cái cái lớp option ở trên da trong vòng uh, ờ, 2 đến 4 tuần sử dụng nha Tiến thấy bạn Tiên xài Polajol rất nhiều nha tại vì da các bạn rất khỏe và khi mà bị một cái vấn đề gì với da mà khi các bạn xài Polajol xong là Tiên thấy tầm hai tuần sau là da các bạn khắc phục hơn hẳn luôn những cái bạn mà có da tự nhiên sần sùi sần sùi vậy mọi người xài trong vòng 2 tuần nha lột hết cái đóng da lột hết cái bề mặt da rất là xấu rất là sần sùi đó và thay bằng một cái lớp da rất là mới rất là mịn và mướt luôn cho nên là ai có những cái làn da uh, healthy hơn những cái làn da khỏe hơn thì tiên highly highly recommend sản phẩm Color Choice này còn bạn nào mà có da khô dễ bong chóc cũng như là rất là dễ dị ứng thì đây vị cứu tinh cuộc đời tiên quay lại vị cứu tinh cuộc đời của tiên đây mọi người là Rose Posay à, mọi người có thể thấy là trong tất cả các video skincare hay là trong tất cả các video vlog các bạn đều thấy tiên sử dụng sản phẩm này vì thật sự tiên không biết là tiên mua bao nhiêu tiếp này rồi nhưng mà nó là một vị cứu tinh cho nên là tiên không thể nào không bỏ vô top 5 chắc chắn là tiên phải bỏ vô top 5 cùng với anh chị <laughs> trong beauty box rồi đó là năm sản phẩm uh, beauty box choice uh, category derma mà tiên muốn uh, mang lại đến cho mọi người thì uh, tiên mong là sau cái video này các bạn sẽ có thêm những cái kiến thức về sản phẩm nào phù hợp cho làn da nào da khô có da dầu có da có lỗ chân lông có da dễ viêm có luôn tất cả mọi thứ sẽ nằm trong những cái sản phẩm ngày hôm nay và tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay tiên sẽ link ở dưới description box cho mọi người nha và nếu mọi người muốn sở hữu những cái sản phẩm này thì mọi người hãy ờ, nhập code thêm cái code tiên lên nữa để mọi người giảm thêm 70 ngàn cho những đơn hàng từ 350 ngàn nha à, nó sẽ áp dụng trên cả khuyến mãi luôn cho nên là nếu cái sản phẩm này có giảm 50% đi nữa các bạn chập cốt của tiên vô vẫn được giảm thêm nha mọi người ok cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ngày hôm nay ngồi xuống mà nghe tiên chia sẻ những cái sản phẩm skincare dành cho tất cả các loại da này và nếu mọi người có những suggest gì cho những video tới thì mọi người hãy comment cho tiên biết và cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo bye bye